gen Casio LK38 với giá 1 triệu 2 nha các bạn này thì có phím sáng cho mấy người mới tập model này Đó, đã hướng dẫn các bạn à, cho con nít chơi cũng được người lớn học cũng được con nít học cũng được bấm cho xong bàn đấy chọn bàn và bên nghe thật hai đánh đúng nốt nha đúng rồi đánh nốt nào hai đánh đúng nốt mới kêu kèm học à, trong song à, ban thì bấm vào đề thêm chẳng chuyển qua điệu này ví dụ trọng điệu tuyết này 18 này bấm nhá tuyết hoặc là điệu này disco 28 chắc 56 này